chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của phần luyện từ đó là học về so sánh. Hôm nay cô hướng dẫn các con một cách so sánh mới. Chúng mình sẽ cùng đến với bài tập thứ nhất. Bài thứ nhất có yêu cầu là tìm hình ảnh so sánh trong đoạn thơ sau. Cô giới thiệu với các con khổ thơ được trích trong bài thơ Đi học của tác giả Minh Chính. Con nghe cô đọc đoạn này nhé. Đường xa em đi về, có chim reo trong lá, có nước chảy dưới khe, thì thào như tiếng mẹ. Ở trong khổ thơ này, tác giả đã giới thiệu về hình ảnh so sánh nào? Các con dễ dàng nhận ra hình ảnh so sánh, đó là tiếng chim reo, tiếng nước chảy. Đây là sự vật thứ nhất được đưa ra và tác giả sử dụng sự vật thứ nhất này để so sánh với âm thanh nào? các con cùng theo dõi tiếp ở khổ thơ. Đó chính là âm thanh thì thào như tiếng mẹ. Như vậy, qua cách so sánh này thì con nhận thấy tiếng chim reo, tiếng nước chảy thế nào? Với cách so sánh của tác giả bằng hình ảnh, bằng âm thanh để ta nhận ra được âm thanh mà tác giả so sánh đó chính là tiếng mẹ. Và đặc điểm để tác giả bắt cầu cho so sánh giữa sự vật thứ nhất và sự vật thứ hai đó chính là thì thảo Vậy tại sao tác giả lại lựa chọn âm thanh này với âm thanh thứ nhất mà ta vẫn gọi là sự vật thứ nhất Tác giả lựa chọn Tiếng chim reo